thì đây là quán cà phê container một thời rất là đình đám nhưng bây giờ <clears throat> bây giờ đã bỏ hoang nha các bạn thì mình vào cho các bạn xem ờ, cấu trúc của ờ, quán cà phê container này thì cái thùng container cũng ờ, những cái thùng móp méo hả à. các bạn thấy rất là móp méo và đổ đổ xi măng lên nha các bạn cắt ra đổ xi măng lên và lót gạch lên những cái ô cửa đều được khoét ờ, hình vuông và hình chữ nhật hết nha các bạn thì cũng là một lý do về sai nguyên tắc phong thủy thì như cái cái phòng này làm vẫn còn dư cánh cửa này vẫn còn để dư cánh cửa này không tháo ra tất cả cửa đều được làm hình vuông hết sau này các bạn làm ờ, quán cà phê ờ, tránh những cái hình vuông này nha các bạn nó đã có ờ, bình thường cái dáng của nó đã hình vuông rồi mà các bạn làm hình vuông không nữa thì nó sẽ bị sai nguyên tắc phong thủy nha các bạn thì xây một cái đế xi măng và đặt cái container lên và lại đổ thêm xi măng lên trên nữa như cái công này là bị mớp này thì đổ xi măng lên thêm nữa và lót gạch Đó, cấu trúc thì nó như vậy các bạn xây một cái đế xi măng dày và đổ nó lên còn à, trên đây là trồng những cái thùng container lên như đây à, cái thùng container ở đây xong rồi mình hàng thêm một cái à, cái dàn sạc và này tráng xi măng chứ không có lót gạch cái thùng này thì trồng lên làm cái cầu thang ờ, gác lên thôi đây các bạn xem ờ, kiến trúc bên trong kiến trúc bên trong được làm bằng sàn gỗ nha các bạn sàn gỗ thì ờ, gỗ này gỗ gỗ cao su ghép ghép tấm tấm này tấm là dạng tấm CD đây các bạn thấy không nó sai một nguyên tắc phong thủy là tất cả đều hình vuông cả cửa sổ bàn ghế tất cả đều hình vuông sai một nguyên tắc phong thủy thôi là sập tiệm các bạn tiệm này một thời rất là đình đám rất là nổi tiếng nhưng giờ đành à, bỏ hoang rồi à. bàn ghế vẫn còn rất đẹp máy lạnh loa thì thiết kế bên trong của container là nó là như vậy các bạn thì à, làm gỗ lót sàn còn à, cái mặt dựng này thì à, bên trong này chơi bằng tấm alu luôn các bạn xài alu cũng hơi tốn kém ạ à. tốt nhiều này ốp ốp bằng alu alu rồi à, lăng à, lăng sơn lên chứ thì à, họ nối hai cái container lại với nhau đó bạn đây là những cái đường nối những cái container lại với nhau đó các bạn thấy không kiến trúc bên trong của một ờ, căn phòng container quán cà phê container bên trong là toàn bộ làm ờ, ốp alo hết nha các bạn còn trần thì vẫn là cái thùng nó thôi trần à, vẫn à, y như cũ không có thay đổi gì và nền thì làm ốp à, làm sàn bằng sàn gỗ cửa thì cửa nhôm cầu thang thì cũng cầu thang sắt thôi chỉ vậy thôi còn bên trên mặt trên thì cũng xài bằng ốp gỗ nhưng mà lót sàn gỗ nhưng à, lại à, quét xi măng lên trên chỉ vậy thôi quán rất là khang trang nhưng mà xài một chút phong thủy thôi nha các bạn bởi vì làm à, thùng container các bạn tránh cái hình quá nhiều hình vuông nha các bạn bản thân nó bản chất nó đã mang hình vuông rồi các bạn làm phải à, mang theo hình tròn nữa rồi mình xuống nhà dưới cho các bạn xem vẫn là những cái thùng container không được xử lý thùng container vẫn để như vậy không xử lý à, ốp hay là dán bất cứ cái gì mà thì đây à, có hai cái thùng nối lại với nhau thành một cái căn phòng thì phòng này là phòng à, cách âm như một cái sân khấu karaoke phòng cách âm vào đây nói thì nó nó hút hết hút hết âm nha các bạn thì cái mặt tường này họ cũng ờ, gỗ ốp gỗ ở trên kia ốp alu còn dưới đây ốp gỗ ốp gỗ nha các bạn ốp này gỗ ép này là ván ép đây đây là nguyên một cái căn phòng à, container này à, thì à, thiết kế bên trong không có được ốp bất cứ một cái gì cả vẫn để như vậy và sơn lại thôi chỉ có cái nền thì đổ xi măng và lát gạch trần thì làm bằng trần uh, nhôm là phong nhôm bằng nhôm bây giờ cái công này là chỉ có nằm đây suốt thôi chứ không thể đem đi được nữa rồi giờ cái quán này giải tán này, cái công này không biết làm gì được cậu đi cũng không nổi mà để cũng không biết làm gì thì cái uh, cái công này là nó mua 15 triệu nha các bạn loại công nhỏ 15 triệu và công lớn thì 35 triệu đó cho các bạn xem kiến trúc của cách làm à, một cái à, quán cà phê bằng thùng container chỉ vậy thôi đây là phòng pha chế nha các bạn và vẫn là mấy cái công tới nơi thôi họ làm như vậy là dính cứng luôn vậy tán quán cà phê này giờ không biết ừ, mấy cái công này không biết xử lý cách nào đây nữa. đó là chuyện của người ta nha các bạn rồi thì à, chuyện của mình là tới đây thôi đó cái cách mà mình à, bạn qua tôi quay cho các bạn xem cái cách à, họ làm à, container làm một cái quán cà phê Đó. rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nếu thấy hay thì à, like nha các bạn ok cảm ơn mọi người